thủy về cơ bản ý nghĩa của đồng tiền trong phong thủy đó là cải vận tích tụ tài lộc và trấn yểm bình an cho người sử dụng trong phong thủy tiền xu được xem là vật phẩm biểu trưng cho tiền bạc của cải quý giá trong nhà với quan niệm giàu sang phú quý song hành vàng sánh với vàng tức là những thứ có cùng tính chất sẽ kết hợp với nhau Do đó, dân gian và phong thủy vẫn quan niệm rằng sức mạnh ý nghĩa của đồng tiền xu theo phong thủy nếu biết cách treo, sử dụng trong nhà sẽ giúp mang lại cho bản thân con đường tài lộc hanh thông, rộng mở, tiền bạc tìm đến, sinh khí thịnh vượng. Vì vậy mà những đồng tiền xu cổ bằng đồng, đá hay ngọc được nhiều người chọn mua và xem như đồng tiền may mắn trong phong thủy không thể thiếu. Phong thủy nhà ở tin rằng tiền xu có thể tạo nên các nguồn năng lượng hay còn gọi là vượng khí chủ nhân bằng chính các khí của chúng. Bên cạnh đó, những đồng tiền cổ, tiền xu không chỉ được xem là đồng tiền may mắn theo phong thủy mà còn có tác dụng trong việc xóa bỏ những vận đen đuổi, tai họa bí ẩn từ kẻ tiểu nhân, họa hung đồ. Do đó với nhiều người, đồng tiền phong thủy có tác dụng như một pháp khí trấn yểm để xóa đi những bất an. Đồng tiền phong thủy có ý nghĩa hút lọc tài, may mắn, khắc tinh những hung họa. Tuy nhiên, về sức mạnh của những loại đồng xu tiền cổ theo phong thủy sẽ khác nhau tùy theo hình dạng, họa tiết, số lượng Tiền xu phong thủy nếu là tiền đồng xu hình tròn, đục lỗ vuông ở giữa sẽ mang ý nghĩa hưng thịnh, vượng lộc, sung túc và cuộc sống đạt được nhiều viên mãn bởi mẫu tiền xu phong thủy này là biểu tượng cho sức mạnh của đất và quy tụ hình thế, trời ngoài đất trong, uy thế và ý chí quật cường. Tiền xu phong thủy nếu là tiền đồng xu hình tròn, đục lỗ tròn ở giữa sẽ mang ý nghĩa tượng trưng cho khí thế của trời, bao la và toàn vẹn, hạn chế các mâu thuẫn xảy ra. Đồng tiền xu cổ phong thủy có ý nghĩa khác nhau theo từng niên hiệu của các đời vua do họa tiết và chữ đặc trưng riêng biệt – những đồng tiền cổ phong thủy có niên đại càng cao càng cố hấp thụ được nhiều thiên khí và kết hợp với địa khí do được chôn vùi nhiều năm, thêm qua tay nhiều người dùng thì có thêm nhiều nhân khí. Bởi vậy, những đồng xu cổ phong thủy càng có niên đại cao thì được xem hội tụ đủ nhiều nhất yếu tố thiên địa nhân nên có tác dụng ý nghĩa phong thủy càng tốt tăng hóa sát mạnh nên thường có giá trị lớn khi mua bán cách sử dụng đồng xu phong thủy về quy tắc cách dùng tiền xu phong thủy cơ bản đó là chọn nơi treo đặt tốt nhất ở vị trí tài vị để hút tiền của bên ngoài đổ vào nhà tốt nhất Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều các loại đồng tiền phong thủy là tiền đồng xu, tiền cổ bằng đồng, bằng vàng phong thủy hay vật liệu đồng tiền đá, ngọc phong thủy được kết tạo thành nhiều hình mẫu khác nhau như hũ đựng tiền phong thủy, sâu tiền phong thủy, 3, 5, 7 hoặc là 9 đồng xu phong thủy, đồng tiền phong thủy Thái Lan, Singapore, Đồng thời, tùy từng loại cách sử dụng đồng tiền theo phong thủy ở các vị trí treo đặt khác nhau mới có thể mang lại vượng khí. Tham khảo thêm tại website được cúng tâm linh.com.vn nhé.